Vừa rồi thầy đã chỉ các em xong phần lý thuyết Chúng ta bắt tay vào ví dụ minh họa đầu tiên Ví dụ số 1 Chúng ta cùng đọc đề Động lượng được tính bằng Chúng ta có 4 đáp án Đáp án A Newton trên giây B Newton giây C Newton mét D Newton mét trên giây Ở đây bản chất của ví dụ, ví dụ số 1 này đó là kiểm tra công thức của các em kiểm tra thuốc em thì trước tiên muốn biết rằng à đơn vị của đồng lượng sẽ là gì thì chúng ta phải biết được chuẩn dạng chuẩn đầu lượng của đơn vị là gì p thì bằng m nhân v vector đúng không ạ nhớ cho thầy m ở đây là kg đơn vị của m đấy là kg chúng ta nhớ cái ngoặc vuông ghi đại những bên trong này người ta gọi là đơn vị hoặc là thứ nguyên đúng không em đơn vị của V đó là mét trên giây và đơn vị của P đó là gì đó là kg mét trên giây nhưng đề bài không hề có đơn vị kg mét trên giây vậy chúng ta xử lý sao ta cùng nhìn đến đây chúng ta chuyển nhân thêm một chút kg nhân mét trên dây bình phương rồi nhân với dây. Thì cái anh này của thầy này, đấy anh này của thầy, đó chính là đơn vị của F đúng không? F. Đó, lúc này, lúc này thầy sẽ có đó là đơn vị của P. Đó là Newton nhân với dây. Đúng không ạ? Hoặc hoặc hoặc chúng ta biết rằng trong lý thuyết thầy sẽ có F nhân với delta T bằng biến thiên của đầu lượng delta P. Đúng không ạ? Thì F đơn vị là Newton. Đây cũng cho ta đơn vị là Newton giây. F đơn vị là Newton, delta T đơn vị là là giây. Như vậy đáp án đúng của ví dụ số 1 này chính là Newton giây. Newton giây, vậy đáp án đúng là đáp án B. Đó, các bạn hiểu không ạ? Vậy các bạn xử lý cái công thức tìm thứ nguyên hoặc đơn vị của một đại lượng vật lý chúng ta tìm mối tương quan của các đại lượng đấy với đại lượng khác là sẽ có kết quả về đơn vị